chỉ nhỉnh hơn một chiếc xe chỉ nhỉnh hơn giá tiền của một chiếc xe Kia Morning thôi quý vị nhá nhưng mà chúng ta đã sử dụng được một à, chiếc xe thương hiệu Nhật Bản và nó đến từ thương hiệu Honda của Nhật Bản cho một chiếc xe số tự động quý vị nhá Đấy, chúng ta thấy thân vỏ của nó còn căng đét luôn và nó có một cái màu đen rất là sang trọng luôn tên tư nhân chính chủ luôn quý vị chủ xe ở gần nhà tôi luôn cho nên là lịch sử cũng như là nguồn gốc của xe quý vị hoàn toàn yên tâm luôn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 là một cái thanh inox được à, chạy đều sang hai bên ở giữa là cái biểu tượng Honda một thương hiệu nổi tiếng của Nhật Bản và đây cũng chính là cái điểm nhấn của chiếc xe này và cái nét đặc trưng của cái dòng Honda này Đấy, cái đèn à, pha phía trước bên à, lái này cũng vậy cũng còn khá là trong quý vị nhá Đấy, và nó cũng còn rất là khớp khít so với ba đờ sốc và cái mặt cabo mặt ca lăng quý vị nhá cái ba đờ sốc của nó đây quý vị không có dấu hiệu gì của sự nứt vỡ gì đâu quý vị không có dấu hiệu gì của sự đắp matit đâu và nó cũng còn rất là khớp khít quý vị nhá bao rút hồ sơ và bao vận chuyển toàn quốc cho quý khách hàng ở xa thân vỏ thì căng đét luôn không có một chút ma tít nào trên chiếc xe này đâu quý vị và cũng đã được chủ nhân người ta độ à, cái bộ vành thể thao rất là đắt tiền Đấy, tạo cho chiếc xe này nó khỏe khoắn hầm hố và thể thao quý vị nhé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 thân vỏ đây quý vị tôi quay thật gần để quý vị thấy cái vẻ đẹp của cái hình dáng bên ngoài của chiếc xe mà chúng tôi đang truyền tải đang giới thiệu đến cho quý khách hàng và đã được chủ nhân người ta độ rất nhiều các cái đồ chơi trên chiếc xe này rồi quý vị nhá và bây giờ là cái khoang lốp phía sau bên lái đây quý vị đây, tất cả mọi thứ còn sáng trưng luôn không có dấu hiệu gì của sự mòn mục của đây quý vị nhá đây và cái cua lốp đây Chúng ta thấy cũng còn zin nguyên luôn quý vị nhá Đây cái à, đinh tán của nhà sản xuất đây quý vị Cũng vẫn còn nguyên luôn Đây cái gót khoang lốp đây Nước đang chỉ tay đây Không có dấu hiệu gì của sự mọt mục đâu quý vị nhá Không có dấu hiệu của sự mọt mục hay bị cắt vá ở đây quý vị nhá Và cái lốp này thì chúng ta đi phải năm rưỡi hai năm nữa Chúng ta mới nghĩ đến việc phải thay lốp Và cái mặt la răng của nó đây quý vị Cũng còn sáng trưng luôn Không có dấu hiệu gì của sự nứt vỡ hay bị bạc màu Và cũng bên trong của nó cũng là cụm phanh ABS và cái tăng bua được sơn màu đỏ khá là cầu kỳ luôn quý vị rất là đẹp cho một chiếc xe chỉ với 288 triệu đồng chúng ta đã sở hữu được một chiếc xe số tự động mà nó còn đến từ thương hiệu nổi tiếng của Nhật Bản hãng xe Honda và cái đèn à, hậu phía sau đấy quý vị cũng còn trong veo luôn quý vị nhá không có dấu hiệu gì của sự hoen ố hay bị bạc màu kể cả cái đèn phía bên phụ này cũng vậy cũng còn trong veo luôn cái ba đợt sốc phía sau đây hai bộ thể thao quý vị nhá rất là hầm hố luôn bản 1.8 số tự động siêu tiết kiệm nhiên liệu cam kết với cái khách hàng là nhiên liệu của chiếc xe này nó chỉ nằm trong khoảng từ 6 cho đến nhỉnh hơn 7 lít một chút thôi Đấy. siêu tiết kiệm nhiên liệu Honda thì nổi tiếng rồi về nhiên liệu rồi quý vị nhá Đấy. chúng ta thấy các cái đường chỉ chạy xung quanh xe kia còn căng đét luôn điều đó chứng tỏ chiếc xe này không có dấu hiệu gì của sự đắp mát ít nhiều đây quý vị nhá Đấy. Và bây giờ xin phép cứu khách hàng Tôi đi vào cái khoang lốp phía sau Bên phụ đây quý vị Đây cái cua lốp đây Còn zin nguyên luôn Đinh tán đây Vẫn còn zin luôn quý vị nhá Cái gót khoang lốp đây quý vị Không có dấu hiệu gì của sự cắt vá hay bị mọt mục ở đây quý vị nhá Và nó còn rất là sần luôn quý vị Không bị mọt mục một chút nào Cái lốp này cũng còn tương đối dày Cái lốp này chúng ta đi cũng phải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 nhìn rất là ấm cúng và sang trọng quý vị nhá Đấy. đây cái, cái mặt vô lăng của nó đây chúng ta thấy nó còn sần mới như thế này nhưng mà kèm theo đó là cái biểu tượng của Honda kia chưa bị mòn mờ một chút nào hai cái khóe vô lăng đây chúng ta thấy cũng không bị rách không bị mòn không bị mờ một chút nào quý vị nhá đấy chủ nhân người ta đi rất là giữ gìn luôn quý vị đấy. đã được sơn vân gỗ rất là đẹp rồi đây chúng ta nhìn thấy cái mặt táp lô của nó chúng ta biết còn sáng trưng luôn các cái à, phím các cái núm điều khiển vẫn còn rõ ràng luôn không có một cái phím hay là một cái núm điều khiển nào bị mòn bị mờ một chút nào quý vị nhá còn rõ ràng luôn quý vị hàng ghế thứ nhất đây quý vị ấy càng đét luôn quý vị da là da cao cấp luôn chủ nhân người ta may rất là cầu kỳ luôn quý vị nhá và cũng rất là thời trang quý vị nhá không có dấu hiệu gì của sự rách vá đâu quý vị nhá cái tắp bi cửa đây chúng ta nhìn cái phần nhựa phía trên này đây còn sần nguyên như mới luôn quý vị nhá đấy các cái tay mở cửa này cũng đã được sơn vân gỗ rất là đẹp rồi đấy các cái tay cửa này à, chúng ta thấy không bị bạc màu một chút nào quý vị nhá kể cả phần nhựa phía dưới đây phần nhựa màu vàng đây cũng còn tươi mới luôn đấy, và keo chỉ của nó thì cam kết với quý khách hàng là không mất một phân zin nguyên bản luôn đấy, các con ốc này chưa một lần mở quý vị nhá kể cả cái phần phía dưới này là cái phần hay tiếp xúc với nước đây nó cũng còn sáng trưng luôn các cái bậc lên xuống đây chúng ta thấy cũng không bị xước xác một chút nào quý vị nhá đây các con ốc này chưa một lần mở quý vị nhá đấy các cái chốt cửa đây cũng còn sáng trưng luôn quý vị đấy, nẹp chân kính inox đầy đủ hết đây cái hàng ghế thứ hai đây quý vị hàng ghế thứ hai đây cũng được chủ nhân người ta may rất là cầu kỳ luôn sáng trưng luôn không có dấu hiệu gì của sự rách vá ở đây quý vị nhá da là da cao cấp luôn đấy may rất là cầu kỳ luôn làm cho cái nội thất của chiếc xe này nó sang trọng hơn quý vị cái táp bi cửa phía sau bên phụ đây quý vị đây cái phần nhựa phía trên đây cũng còn sáng trưng luôn quý vị nhá không bị mòn mờ một chút nào cả à, các cái tay cửa đây đấy, cũng không bị bạc màu các cái phím bấm lên xuống kính đây cũng được sơn vân gỗ rồi cực đẹp luôn quý vị keo chỉ của cánh sau bên phụ đây không có mất một phân keo sợi chỉ nào đấy là cái cam kết của chúng tôi với cái sản phẩm này đây đến cái gót khoang lốp đến cái cua lốp đây cũng còn không bị mọt mục và vẫn còn zin nguyên từ đầu luôn quý vị nhá đấy nào bây giờ chúng tôi chuyển máy quay sang phía bên lái đây cái tắp đi cửa của nó đây quý vị tất cả mọi thứ còn sáng trưng luôn biểu tượng Honda không bị mòn mờ cái mặt vô lăng phím còi này còn sần nguyên tươi nguyên như mới luôn hàng ghế thứ nhất đây cái à, tắp đi cửa bên lái đây quý vị cái phần nhựa phía trên còn sần nguyên không có dấu hiệu gì của sự mòn mờ ở đây quý vị nhá các cái phím bấm lên xuống kính đây còn rõ ràng luôn không có một cái phím bấm nào bị mòn bị mờ quý vị nhá và cũng đã được chủ nhân sơn vân gỗ nhìn rất là sang trọng và ấm cúng luôn quý vị phần nhựa phía dưới đây keo chỉ của cái trước bên uh, lái đây quý vị các con ốc này chưa một lần mở chưa một lần động chạm cờ lên mỏ lết keo chỉ không mất một phân kể cả phần phía dưới này là cái nơi nó hay tiếp xúc với nước à, bậc lên xuống của nó đây cũng còn sáng trưng luôn quý vị nhá sơn dấu của nhà sản xuất đây quý vị cũng còn nguyên luôn Đấy. nội thất thì nhìn rất là thể thao sang trọng hầm hố luôn quý vị nhá cái ghế sau đây cái tắp bi ờ, cửa phía sau đây phần nhựa phía dưới đây còn váng ươm luôn các cái tay cửa đây được sơn vân gỗ rất là cầu kỳ luôn quý vị keo chỉ của cánh sau đây Đấy, không có mất một phân nào có con ốc này chưa một lần mở luôn đấy phần nhựa phía dưới là anh vậy này gót không lốp đây keo chỉ vẫn còn zin nguyên luôn quý vị nhá đấy, la răng là la răng thể thao rồi quý vị đó giờ đến cái cốp sau chúng tôi truyền tải đến cho cái khách hàng cái hình ảnh của cốp sau đây keo chỉ của nó đây quý vị không có mất một phân keo sợi chỉ nào đây cái lỗ bấm đây vẫn còn vuông đét luôn keo chỉ đây đấy các đinh tán của nhà sản xuất đây vẫn còn nguyên zin luôn đây các cái lỗ bấm đây vẫn còn vuông đét luôn quý vị nhá con ốc này chưa một lần mở quý vị nhá đấy đây keo chỉ đây đấy còn đây nỉ của nó cũng còn tương đối là mới luôn quý vị nhá đấy đây đấy nhựa tôn của nó đây còn xanh lét luôn quý vị nhá đây tôn đây còn xanh lét luôn quý vị nhá mở được chỗ nào tôi mở hết cho quý khách hàng xem luôn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 Âm thanh nghe nhạc cực hay luôn quý vị nhé, Ổ CD 6 đĩa luôn quý vị Các cái phí bấm, các cái nút điều khiển còn rõ ràng luôn Không có cái nút bấm hay các phím điều khiển nào bị mòn, bị mờ đâu quý vị nhé. Đây cái tắp đi cửa của nó đây Đấy, sáng trưng luôn quý vị nhé, Cái mặt vô lăng đây quý vị Đấy, và đồng hồ tua máy nó đang nằm trong khoảng 8 đến 900 vòng trên một phút Một cái mức quá đạt chuẩn luôn quý vị nhé, Đấy, 800 vòng trên một phút Quá chuẩn luôn không có một cái đồng hồ báo lỗi nào trên cái mặt táp lô này quý vị nhá đấy và bây giờ là phần động cơ đây tắp đi cửa đây còn sáng trưng rõ ràng luôn quý vị nhá đây máy đang nổ quý vị nhá đang kiểm đến tháng 4 năm 2020 quý vị nhá đấy đây máy của nó đây nổ êm du luôn đứng gần còn không nghe tiếng máy luôn không có dấu hiệu gì của sự rung giật đâu quý vị nhá đây và quý vị xem đây này các con ốc này đây này. đấy còn chưa một lần mở đây này chưa một lần động chạm cơ lên mở lết đây này quý vị này đấy đây các con ốc mặt máy đây này quý vị đấy máy thì khô rong luôn nhá đây tem của hộp số đây vẫn còn zin nguyên luôn quý vị máy chúng tôi vẫn chưa dọn dẹp gì đâu quay trực tiếp cho quý khách hàng xem luôn keo chỉ của cái cabo phía trước đây quý vị zin đét luôn quý vị nhá không có mất một phân keo nào đây các cái lỗ bấm đây vẫn còn tròn xe luôn quý vị nhá đây tròn xe luôn tem của nhà sản xuất đây vẫn còn nguyên luôn keo chỉ của nó đây đấy các lỗ bấm đây đấy keo chỉ đây tròn xe luôn quý vị nhá đấy máy đang nổ quý vị nhá máy nổ cực êm luôn đấy máy gầm đại chết đấy là cái cam kết của chúng tôi với cái sản phẩm này đấy vâng quý vị và các bạn thân mến vừa rồi thì tôi đã truyền tải đến cho quý khách hàng những hình ảnh chân thực nhất những hình ảnh đúng thực tế nhất của cái mẫu sản phẩm mà chúng tôi đang giới thiệu cho quý khách đó chính là chiếc xe Honda Civic sản xuất năm 2007 bản 1.8 số tự động Và bây giờ trước khi kết thúc video giới thiệu xe này ở đây Thì xin phép quý khách hàng tôi đi lướt qua một chút cái hình dáng bên ngoài và một chút nội thất bên trong Để kết thúc video giới thiệu xe này ở đây Bây giờ chúng ta thấy là cái thân vỏ của nó đây Còn căng đét luôn quý vị nhá Không có dấu hiệu gì của sự đắp ma tít đâu Và form dáng của chiếc xe này tính đến thời điểm hiện nay thì